ơi anh à à em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa anh kết hôn nha để em được lấy không anh có chịu không anh đồng ý ôi lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến bà cha chị Nam Thư xinh đẹp Cảm ơn em Và chú Huyền Linh Và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ à. Wow Trời ơi Em xin tự giới thiệu Em tên là Thúy Hằng Năm nay 26 tuổi Quê ở Vĩnh Long Hiện em đang ở quận 12 Và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ à. Đó, bây giờ đó thằng trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó Em chào anh Quyền Linh Chào em Em chào chị à, Nam Thư Em à, tên là Trần Đức Tứng người tỉnh Vĩnh Long à, đang làm việc tại Cần Thơ làm Cần Thơ làm gì tôi em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi bên kia bán lẩu bên đây sơn xe hơi ha đàn gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè ưu điểm của em nhiều lắm khóc nhà nè nhõng nhẽo nữa nè à mà... cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em dạ ưu điểm của em đó à, chị à. à. em cũng nấu ăn cũng ngon và em rất là hoạt ngôn còn phía điểm của em là nói rất là nhanh hay khóc nữa dạ em biết nhậu không dạ biết chị đô là sao nè dạ một lon là xỉn rồi thôi mình cất vô luôn đi bây giờ coi đàn trai nè mạnh mẽ lên em ưu điểm của em là luôn đúng giờ ừ. chăm chỉ ừ. còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được vậy hả nấu lẩu được không em là anh nuôi anh nuôi luôn hả dạ. hay quá chúc mừng em em có khuyết điểm gì không cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm nhưng thật ra tại cái nét mặt em nó như vậy đó à chứ em có nghiêm không em không có nghiêm gì hết à, bình thường không dạ, cười lớn lên coi dạ bình thường anh linh bình thường không bình thường cười lớn lên coi dạ <laughs> thấy chưa đàn trai ta vui ghê không nghe là thấy bình thường rồi đó bình thường lắm luôn á đâu có gì đâu mà bình thì, thường mà thì bình thường bình mà. thường thôi bên đàn trai ơi nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo thì cảm nhận bạn sao nè với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm có Nhưng thể mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi à nha trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ em nín thinh à <laughs> em nín thinh luôn em không có là quậy phá không có làm gì hết ta nhõng nhẽo mình nín thinh mình mắc cười quá dạ yeah. con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ à. dành ha chừng nào bà la bà chửi bà mắng bà đánh đập thì mới nín thinh dạ thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè ừ. anh ơi ơi anh à à em mới thấy cái nhẫn kim cương kìa anh kết hôn nha để em được lấy đó anh có chịu không anh đồng ý ôi vậy mà ông nói là ông ngồi im thì lúc im ru chứ Đúng chị rồi. rồi bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi bạn à, có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình ạ ừ có một mối tình hồi học sinh rất là vui chỉ nắm tay thôi <laughs> dạ mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ quen được một năm hai tháng mấy ngày hình như là 4 ngày hay sao <laughs> tại sao chia tay em chống nhẹ quá chịu không nổi cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha rồi à, cái à, lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó làm sao nè bên này thì em có có nhiều mối tình nhưng mà em sẽ kể một mối tình à, gần đây nhất mối trai mình lướt web trên mạng mình quen được một cô trong thời gian khoảng tuần đi cái mình cũng hẹn cà phê cà pháo nhiều nhiều lần rồi ừ. mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được là vấn đề gì mà đặc biệt cổ có gia đình rồi hả cổ có gia đình rồi ờ đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết đúng rồi kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn à tức là giấu giấu tất cả hết cái hình mẫu lý tưởng của anh sao có thích à, nhõng nhẽo không nhõng nhẽo thì ờ, cũng được dễ nhìn à, hòa đồng hoạt bát vui vẻ và chịu chia sẻ được không được không bây giờ hoạt bát hòa đồng là bên này bao rồi rồi còn gì nữa không nè cao thì à, trên một m năm mươi là được à anh năm nay cũng 39 ờ, rồi 39 tuổi đó cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó nó nó hơi xa xíu rồi anh có có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá anh thấy sao anh thấy gì được á vậy được rồi hả thì tất nhiên không phải được rồi sao bé em thích chị em thích phong mình lâu già hơn đúng không dạ đúng rồi đúng thôi bên này em chịu luôn nha chịu cái phần tuổi tác là bỏ qua đó đàn trai bên đây hiền lành tốt bụng ha từ tốn kiên nhẫn thậm chí là chịu đựng luôn nhưng mà bao lâu em Cần Thơ em về một lần em nếu thời gian ờ, rảnh của cái người nữ đó thì ờ, em thời gian nào tức là vậy mà ở Cần Thơ á là em sống ở dưới Cần Thơ hay là em em đi làm ở Cần Thơ xong về Vĩnh Long em đi làm ở Cần Thơ em có nhà trọ ở Cần Thơ à. nhưng mà à. thật ra à. em đi về đi tới đi lui về giờ mà. nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không em phải đi làm lên rồi bán lẩu nhiều khi nhiều tiền không ơi nhiều khi hai đứa ở chung tự lộn trời ơi thiệt ở chung nó vui đâu cười lộn nên qua coi coi cô gái dạ đó cô gái miền tây ha dạ dễ thương tóc dài ha em ơi cái cô bán lẩu này đó cô tiếp khách nhiều lắm rồi có những người đàn ông vô cờ cười em ơi em ơi lấy anh cái lẩu đi nó ừ anh ăn lẩu gì vậy anh em có ghen không nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh linh đúng rồi tin cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi cách nha bán hàng giao tin tiếp. vợ nha vậy được <laughs> thôi trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao cô gái bên đó đi với ai dạ em đi với mẹ và với bạn ạ à. à có mẹ luôn hả dạ con chào cô mẹ chào cô. của thúy hằng mình thấy à, đàn trai đó làm sao có hợp ý hợp nhãn được mắt không cô thấy được đó <laughs> thấy khuôn mặt thấy cũng hiền đó mà có yêu cầu gì bên đàn trai làm rễ hay là gì không gái lúc nào cũng như gã đi gì đó cũng điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ à, À, không có bắt rễ có cầu con tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ thấy ngoại vợ hay chưa <laughs> cảm ơn cô nha bây giờ em trai đi với ai nào em đi với mẹ mẹ thấy cô này cũng được đó tướng ơi ờ. cũng dễ thương dạ <laughs> bây giờ thôi hôm nay ờ, có hai bên ờ, đàn trai đàn gái cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái chào chị bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen nhau nha <laughs> dạ <laughs> thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi kéo rào đó bắt đầu từ bây giờ hai đứa nói chuyện đi tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn anh có món quà tặng em cảm ơn anh anh có thể mở quà trước được không ạ à? có bức thư anh anh có thể đọc bức, bức thư đó được không ạ à? gửi anh chồng tương lai của em trời ơi vô vô nè vô vô vô vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi anh có muốn làm rể nhà em không anh có muốn làm cha tương lai của con em không anh có muốn làm chồng tương lai của em không và nếu anh im lặng là anh đồng ý nếu anh trả lời coi như cũng đồng ý nhé anh Đồng ý Em im lặng cũng được mà Im lặng rồi mới kêu nhân túi ơi Trời ơi Hay quá nha Trời ơi lãng mạn dễ sợ Của em Của em Ủa là sao nè bây giờ mình có tập trung Anh Linh này thiệt mới là vừa lắm Của, Của ta còn xúm xa xích Em muốn hỏi anh là Anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? À? Anh tin cái đó là trên 50% Giống em um, bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ uh, có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ à? trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu anh mong muốn rồi dạ cảm ơn anh em ở vĩnh long mà em ở cái đoạn nào quốc lộ 1 a em ở ờ, cầu mới á thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha trời ơi ơn anh á, thì anh đi làm cần thơ mà nhà vĩnh long nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở rồi nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó à, à mình có mặt bằng cho thuê đúng không dạ. ở đó trên đó một quán về dưới đó quán muốn nữa cần thơ ừ. quán vĩnh long quán mình phát triển các huyện nơi có quán trời ừ. mình phải tính tương lai xa rồi <laughs> tương lai em định tính là mở ba ba quán lẩu đó anh cái chỗ của anh thì nó còn vắng thực sự là anh cũng lớn rồi anh chững chạc hiểu không mình cũng ờ, còn xì tin hiểu không mình hăm mấy xì tin thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè để không khí nó ờ, rôm rã lên bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch đó có thể góp vui cho chúng ta hôm nay diễn kịch nhẹ nhẹ nè nhẹ nhẹ hả chị ừ muốn diễn, diễn gì nè đó. có thử cần anh, chị với lại ông mai hỗ trợ không thử xem dạ, ảnh làm rồi đối ứng thế nào diễn với ảnh thử xem để, em ờ, để em đứng bên đây đi diễn nhớ nhà đối ứng nha có gì kêu tôi tôi phụ cho có màn ở đây che lại nè em bắt đầu chị hai chị hai gì gì gì hết hồn chị làm hết hồn mới đúng á ví dụ à, gì không vụ gì bên chương trình bạn của hẹn hò đó ờ có cái chú huyền linh đó ừ thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em phố ơi, em em em em em ngạc nhiên quá chị. Thì em, em xúc quá hả? À. Trời ơi, trời ơi, chị mừng quá, trời chị nghe chị mừng quá, chị tưởng mày ế Đúng luôn rồi. rồi. Mà chị thấy em đẹp ờ. không? Thấy em đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi, vỗ tay cái dùm em gái em cái mọi người. Chết, mà không được. Sao vậy? Chị em đẹp hơn em em không chịu. Thôi, Thôi để nó xé cái đầm cho mày vừa Thôi, Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á chét lên mặt đi cho nó xấu xíu ừ rồi Chứ sao một hồi người ta ra. vô tới đó kìa người, người, người ta, ta vô người ta vô tới chết chết chết chết giờ sao hết rồi rồi coi khán giả coi góp ý sao khán giả chưa kịp luôn á chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch trong lòng em là thấy nói chung là em thấy thích cô ta thích cô ta không phải thích em chị ơi thích cô ta là thích ai cô nào thích <laughs> thích em chưa có cô nào có chồng đó thích cô ngồi ghế nè linh đó <laughs> thích cô ngồi ghế đúng không thôi nói rõ tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn chưa có yêu luôn đúng đẹp à ừ. có hát bài nào tặng cô ấy không anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có thẩm tình nha em đang xem hành hành cây xanh mà anh trời ơi bả minh họa kìa minh họa kìa hành sao cây xanh đâu rồi <laughs> em mới tới hành cây xanh mà nhắm mắt lại kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa nào các bạn sẵn sàng nha ba hai một Hết thời gian Hết thời gian Chúc mừng các bạn Chúc mừng các bạn Rồi Đây của em Tốt rồi Hãy nắm lấy tay nhau đi Và bây giờ xin phép bác là bắt đầu từ bây giờ Xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau Con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi Dạ, nếu sau này con làm dâu của bác nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ à. ừ. à, xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên anh ơi lỡ mẹ không cho thì sao anh mẹ không cho anh hôn đại trời em cho anh hôn rồi đấy không mời bạn nam mời bạn nữ chị dạ, dạ, dạ, Rồi mời em gái ngồi Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi à, Đầu tiên em xin giới thiệu Em tên là Lê Huy Chàng trai Huế Chính Tông Em 32 tuổi Em đang làm một kỹ sư xây dựng Và hiện tại thì em làm cho một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh này Quận mấy? Phú Nhuận này Ở Phú Nhuận Rồi Người Huế Kỹ sư xây dựng ha Rồi mời bạn gái giới thiệu Ờ, em tên là Lê Kim Oanh, em năm nay em 28 tuổi à. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán em sinh ra và lớn lên là ở sài gòn quê gốc của ba em á là người quảng trị à cũng có cũng dính miền trung rồi vô ha à, ưu điểm khuyết điểm của em là gì dạ ưu điểm ờ, của em á là nấu ăn ngon ừ. hát hay làm khúc thì hay nha làm khúc à, cho không khí nó sơm lên tặng bạn trai mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên những năm tháng tao tần nuôi lên con nên người ờ, em thuộc tới đó rồi trời ơi tôi đang còn phiêu theo nhạc tôi chưa kịp em có tài là làm bấm rồi thấy rồi ha nhiều Còn tài quá điểm của em á là uh, ngủ nhiều à, uh, em có một cái tập á là ngủ hơi nghiến răng ngủ hơi nghiến răng bạn gái ngủ nghiến răng thì em có chịu được không em thì chịu được vì em là dân xây dựng mà ngủ ở công trường miết ngã cọc cọc bệnh động riết quen là à. không có sao hết ừ. không sao hết ưu điểm khuyết điểm của em là gì ưu điểm của em á à, thì em làm việc ờ, tính cách của em em rất là nhiệt tình hào phóng và cực kỳ vui vẻ nhược điểm ngược lại là có cái dáng dấp của khuôn mặt nó hơi là khó tính tái ngược với hoàn toàn với cái cái cái cái, nội tâm của người mình à bên ngoài à, vậy thôi bên rồi. trong không phải vậy ha đúng có rồi. tật xấu gì không em tật xấu có cả là em uống bia nhiều ưu điểm của bạn nữ ấy là nấu ăn ngon thì em là cực kỳ lười nấu ăn à. em đã trải qua mấy mối tình rồi em có một mối tình chính thức kéo dài được 5 năm lý do tại sao chia tay em dành cho nhiều thời gian cho công việc này em cũng mang lại cô ấy cái sự mà gọi là tín tưởng à, quên hẳn đi mình có một cô bạn gái ở sau lưng chờ đợi là lỗi của mình đúng không mình thiếu dạ, quan rồi. tâm đến bạn gái sao mà 5 năm rồi chia tay mà tới giờ lúc này luôn vẫn vẫn ế là lý do tại sao thực ra để dành thời gian để tìm hiểu một cô bạn gái nào đấy hầu như em em không em hầu như em bỏ qua luôn không có quen cô nào cả còn bây giờ bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian lo cho bạn gái không hay là vẫn tiếp tục ờ, công việc là hàng đầu nữa mình đã lớn rồi đến lúc mình phải lập gia đình thôi à, rút cái kinh nghiệm lần trước ha em lần này có bạn gái thì mình phải trân trọng ha mình đúng rồi chị nói rất là đúng rồi. điều đó phải em gái thì trải qua mấy mối tình em à, em thì trải qua hai mối tình mối tình đầu tiên thì trải qua là 5 năm mối tình thứ Cũng hai thì nè. Ờ, gần một năm rồi rồi lý do tại sao chia tay? Do khoảng cách Anh đó cũng làm kỹ sư À Dạ Trùng hợp vậy Rồi sao nữa? Dạ anh đi công tác nhiều với lại uh, do là ảnh uh, quen biết rộng à, thì mà mấy anh... Ờ, người kỹ sư là lăng nhăng lắm phải không em không có đâu chị ơi bậy ơi ai cho anh anh trung tình lắm anh hỏi bên đây thôi bà không thì anh cũng đâu. nói vậy cho em em là kỹ sư mà em phải à. bạo biện của em chứ <laughs> rồi cuối cùng là tình yêu chưa đủ lớn dạ, chưa hiểu tình nhau yêu chưa đủ lớn đó là tụi em ờ, không tiến tới được hôn nhân bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào anh có sợ là vợ anh hoặc bạn gái anh biết nhậu không anh không anh càng muốn nữa hai người này lấy nhau về nhà chắc tốn bia lắm <laughs> em mong muốn là tìm một người bạn trai là công việc ổn định ờ, biết yêu thương gia đình em thì ờ, lùng nên là em muốn tìm một người bạn trai cao hơn em khoảng từ một m bảy trở à, lên một m sáu tám được không em vậy anh mang dây cao hai phân nó đủ gì dư mà mẫu người lý tưởng của bạn trai thì sao em chỉ muốn một người phụ nữ nó mang cái phong cách hết truyền thống một chút xíu chứ em không thích những cô gái mà màu mè quá tóc tai nhuộm này nọ là em không thích thứ nhất là cá hình xăm lớn em không thích rồi mắt gì không thích người ta xăm mình người ta đâu phải xin mơ xăm đẹp trai chị em quá đẹp trai luôn ấy gì vậy giơ tay định làm không gì? em muốn khoa em muốn khoa cái thân hình vạm vợ của em 70 kg của em ồ ồ vạm vỡ hả đúng rồi à. nhưng mà mắc mới gì người ta xăm mà không chịu đẹp mà không nhưng mà bản thân em hiểu nhưng mà đó là cái sở thích của em em cảm giác như nhưng em. mà em là người miền trung là thường hay uh, gia trưởng lắm em thấy Chính mình xác. gia trưởng em à. nói có thật sự là bản thân em có muốn làm một cái gì đó thì em có bạn với vợ em không hay là em tự quyết định hết chắc chắn phải bàn rồi bàn nhưng mà cuối cùng là người quyết định vẫn là em không chúng ta phải đi đến thống nhất rõ ràng Bây giờ em định lập nghiệp ở đâu? Lấy vợ thì ở đâu? Chắc chắn sẽ sống ở Sài Gòn thằng trai miền Trung hơi gia trưởng một chút Nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ có những cái quyết đoán trong gia đình Thấy em gái im lặng bên kia nghe dù gia trưởng đó Im lặng <laughs> Ồ, Cổ nghe cổ im lặng Xin, xin, xin, xin lên Hình như là em hơi lo lắng cái chuyện hơi gia trưởng đúng không? <laughs> Dạ Em ờ, không thích tật xấu gì của người đàn ông nhất Em không thích tật xấu là Thứ nhất là gia trưởng Thứ hai là ăn nhậu không có biết điểm dừng nhậu ham nhậu nè ham uống bia nè mười chai dừng à, mười chai nhưng một tuần chỉ một lần thôi ừ chứ không phải nhá. là ngày nào cũng ví dụ như hai tuần không uống được không cũng được chứ bộ ba tuần không được không được luôn tức là coi như là lúc nào vui muốn thôi nhá đúng rồi đúng, đúng rồi, rồi. chứ không phải là việc. lúc nào không uống cái ghiền đúng rồi cái ghiên đó là ra cái lầy <laughs> dạ, à, đó rất là rõ ràng em muốn hỏi anh bên anh trai bên kia rồi thí dụ như em có hình xăm thì sao ạ à? hình xăm có lớn không ở vị trí nào ủa thí dụ như có thì sao đâu phải ta xăm ngay trán không mà sợ nhưng mà nghĩ với cô gái xinh xắn ở đây cách nói chuyện thì anh nghĩ rằng xăm rất là nhẹ nhàng ở đâu đó trên tay chẳng hạn em xăm ở đâu vậy anh cổ tay ô Trời rất là nhẹ nhàng ơi có gì đâu mà ngay cổ tay không phải là xăm ờ, ở đằng trước con cọp đằng sau con thỏ đâu mà lo <laughs> nhá rồi đó là cái nói chung là anh chưa thấy em thôi còn anh nghĩ anh thấy em đó thì xăm cái gì anh cũng chịu hết á Wow Đàn trai hơi bị chịu bên đàn gái rồi đó nha Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân đi Hôm nay em gái đi với ai nè Dạ hôm nay em đi với mẹ em Mẹ, đó cho chị gặp mẹ em nha à, Chào cô Chào cô ạ Chào ờ, cô Cát Tường, chú Quyền Linh và dạ. tất cả các uh, quý vị khán giả ở trường quay Cháu thì có cái tật là uh, khó tánh lắm Về nhà kỹ càng, nấu ăn thì ngon Nhưng mà nấu ăn theo kiểu miền Nam chứ không phải miền Quế Cô thấy chàng rể tương lai này thế nào? thì cháu thì uh, người quế thì chắc hợp với bà nó đó dạ cháu có hút thuốc không cháu dạ không cháu xưa nay nhậu thì có cháu hút dạ, thuốc thì không cả nhà không có ai hút thuốc hết dạ đúng rồi cô thấy cháu thì cũng được đó hai đứa đến đây là cũng làm cái duyên thì nó quen lúc bé rồi nó quen nó quen toàn là kỹ sư xây dựng không à? dạ mà không hợp <laughs> giờ là cháu nghe nó xây dựng cô cũng hết hồn luôn <laughs> thì lên đây thì hai đứa ờ, cho nhau cơ hội để tìm hiểu ờ, được thì ờ, cô cũng mừng dạ cảm ơn dạ, cô cảm ơn cô dạ. anh trai đi với ai dạ hôm nay em đi là có 9 người đồng nghiệp bà ngoại ở từ đà nẵng vào đây à. và một người cô rồi chào nguyên một gia đình nhà trai mình nè chín đồng nghiệp nữa dạ chào bà ngoại chào cô chào chương trình theo tôi nhận xét á cháu bên nữ rất là dễ thương dịu dàng mà xinh huy ạ à, cô thấy là được lắm rồi đấy thì dạ. À, cô mong hai cháu thì kết nối với nhau để mà tiến xa hơn nữa dạ. nếu tiến xa hơn nữa thì cô rất mừng chúc cô, hai cháu thành công có một chút chi tiết nhỏ nhỏ là cái hình xăm lên tay cô thấy sao cô dạ không có chi hết cô Nhìn thấy hết. thấy chưa ừ. dạ, thấy bình được. thường thôi mà dạ, dạ. dạ cô rồi bây giờ chúng ta sẽ chúng ta kéo rào ra cho kéo hai bên gặp à. mặt nha mở rào rồi dạ vâng. hôm nay em có Tạm làm, mà, cái bánh gửi anh rồi dạ, cảm ơn đầu tiên em muốn khoe câu chuyện một câu chuyện rất là vui của ngày hôm nay em đi vào siêu thị em mua một cái con gấu bông mấy cái cô bán gấu bông này có hỏi lại là à, anh mua gấu bông tặng cho con gái hả không nó tặng cho người yêu vậy mà mấy cô nói mà anh nó xào quá rồi à. không có tên chắc chắn anh phải có con rồi vậy mà giải thích tôi muốn hôm nay tôi đi mua con gấu bóng này tôi tặng cho một người bạn gái chương trình bà muốn hàng ho vậy lúc đó mấy cô mới tin và trước khi đi mấy cô cũng chúc chúc cho anh có một cuộc hẹn ho thành công và tốt đẹp anh cũng muốn mang lời để đến cho anh dạ em cảm ơn anh nhiều cảm ơn nhiều rồi. Vậy em thấy anh là một người có khó tính hay là đen là xấu hay là thô kịch gì không? à, nhìn bề ngoài thì anh rất là đẹp trai đẹp trai à. đúng rồi hồi nè chi các đứa qua anh đúng anh khoe anh đẹp trai dạ. nào ai nói anh số trai là anh không thích tôi không có khen trai, trai à nha tự nhiên thấy tôi vừa mới qua cái tự nhiên vậy nè em khoe khỏe <laughs> em đi dáng em thì đủ đố một mét sáu mươi tám bảy mươi kg vạm vợ vạm vợ trời ơi nhưng mà kiểu bạn vợ của người ta là bạn vợ ngực còn em là không tập em có vạm vỡ bụng hỏi thiệt em trước cái đêm có làm lon nào chưa dạ chưa em không có làm được bây giờ tưởng nó làm năm lon rồi chứ <laughs> rồi giờ vô chuyện tình yêu bây giờ hẹn hò sao nè anh á thì khá là bận rộn nhưng mà cái bận rộn đó cũng trả giả cho anh bằng một mối tình 5 năm trước của anh Khắc phục cái đó không phải là khó Với lại anh là một người Huế Nó có một chút gia trường nhưng mà sự ra trường đó nó không mang lại cái gì đó nó nó nó nó thắt chặt hay là khó chịu quá nó ảnh hưởng bởi từ tính chất công việc kỳ dụ của anh nữa là anh rất thích đúng giờ nguyên tắc rất là nguyên tắc anh làm kỹ sư uh, xây dựng cầu đường hay là không anh dạ. xây dựng dân dòng nhà cửa đấy dạ nhà cửa ít đi hơn cầu đường <laughs> cầu đường mới đi nhiều hơn thì không biết là hôm nay anh nhìn em thì anh thấy như thế nào ạ à? nhìn em rất là dễ thương có một chút gì đó gọi là là cổ điển thì theo cách anh nghĩ thôi bây giờ hẹn hò một tuần được bao nhiêu lần em bận quá chị lo cho bạn gái lắm em trả lời chị biết coi để chị làm chứng nè ban ngày thì có thể nó không có tham gia nhưng buổi tối anh có thể sắp xếp được mọi thứ nè đó cho bạn trai coi hình xăm vậy được sao có vấn đề gì không không nếu vậy thì nó không có sao nó hạnh phúc có gì đâu thấy không dạ đúng rồi rất là dễ thương không sao hết ạ anh thì thiên về gia đình khá nhiều và nhiều người nhận xét anh thế nào nè bản thân cũng có và người lớn tuổi cũng có họ nhìn nhận anh họ nói một câu này ừ, huy á, chắc chắn không phải là một người tình lý tưởng nhưng chắc chắn là một người cha và một người chồng tuyệt vời anh đang ở sài gòn anh đang ở ngã tư ga ngã tư ga thì cũng ở gần nhà em Để em ở đâu em ở uh, gần cái xấu hoa cà ngay chỗ thủ đức gần ảnh quá luôn mình đi ngoan có mình tạc mình gã vô cả xấu hoa cà nhầu luôn trời ơi làm thông luôn à. bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói cho đối phương biết là hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào mình nhận xét về đối phương ra làm sao trong ngày đầu tiên gặp gỡ này rồi chúng ta quyết em định em à, xin phép nói trước ha à, em cứ nói đi anh xin à, em thấy anh là người vui vẻ ừ. à, hoạt bát nói nhiều gia trưởng thì em chưa thấy đúng rồi hiện tại thì cũng xuất hiện gia trưởng ở đây đâu à, còn bên ngoài thì ok ừ dạ vậy là là là, nó nằm trong phạm vi chuẩn của em rồi đúng không dạ à con với anh nhận xét á, à, làm nhìn của em là một cô gái có dáng rất là phúc hậu cổ điển ừ, đúng là một cô gái anh đang tìm kiếm nhưng mà đây là trước mắt con anh chưa dám nói gì sâu hơn nhiều hơn rồi hết thời gian như vậy là ổn rồi bây giờ các bạn tự kiểm tra trong trái tim của mình có rung động gì chưa có rung động chúng ta mới bấm không rung động chúng ta không bấm bấm phải có trách nhiệm với nút bấm của mình bấm là để yêu thương, bấm để chia sẻ, bấm đi đến xa hơn, bấm để hai mảnh ghép ghép lại với nhau, chứ phải bấm để cho có chuyện rồi về không liên lạc với nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là trao duyên. một hai ba Hết thời gian đấy duyên phận là chỗ này cả hai cùng bấm một chàng trai cũng rất vui vẻ một cô gái rất là mặt rất là phúc hậu đúng luôn đó này em trai hãy cố gắng giữ lại cô gái này nha mời bạn nữ mời bạn nam thôi đi bạn Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè Dạ, <laughs> em tên là Nguyễn Trần Kim Ái Năm nay là 30 tuổi, nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm việc uh, trong uh, phòng uh, tài chính kế toán à, tại à, Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Mỗi ngày đi đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Ừ. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. À, chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Dạ, rồi, chào bạn. À, dạ, chào bạn. Em tên uh, Trần Hương Bình, năm nay 39 tuổi, đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh sáng tạo là sao uh, bình em chế những cái sản phẩm mới em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm anh ngồi nhưng mà nó xếp lại như cái vali à, à. bạn gái bạn uh, hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào dạ em uh, khá là có trách nhiệm quan tâm đến gia đình còn uh, khuyết điểm em sợ sợ rắn chị rắn thì ai mà không sợ có gì nữa không dạ em hơi bị cầu toàn cầu toàn thì cũng tốt chứ nhưng mà đôi khi nó cũng uh... Ờ, có cầu toàn quá mức dạ. cũng gây trở ngại đúng không thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á nó không quan trọng Ờ, cái mà em cần suy nghĩ rất là thứ nhất phải biết lắng nghe ừ. thứ hai là biết sửa chữa à, không nó nói sửa chữa không đúng mà biết thay đổi thôi chứ chắc là sai nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần đúng rồi và thứ ba đừng có để bụng nhiều khi người ta nói mình mình để bụng mình chưa sửa được gì hết đó mà mình đã lo mà mình chửi ta rồi không để được bụng mình ghét ta <laughs> đúng rồi ghét người ta thôi bởi vậy ừ. nên chỉ cần ba quan điểm đó và đời sống gia đình cần ba ừ. quan điểm đó luôn đúng em có cái tật xấu gì không thật ra các tật xấu em thường em ờ, biến nó thành cái cơ hội ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng từ đan điền nó lên người mình thấy rõ <laughs> luôn và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình lúc đó em đi ra ngoài cái bà vé số mình để xe trước của bà bà ngồi bà chửi mình mình nhìn bà nói ủa sao bà này cái miệng bà chửi mình dễ thương thế ha hay cái này hay đó. cái này rất hay anh nghĩ uh, anh sẽ thử làm cái điều này thử xem ai chửi mình mình cứ nói trời dễ thương quá <laughs> như vậy mình yên tâm à và mình à, biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái cái thế mạnh thì thế mạnh rất là dạ. hay nhưng đừng hại gì người khác cả đúng rồi ô bạn gái bạn đã trải qua mấy mối tình rồi Dạ em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi Ồ oh, Không lẽ trong suốt khoảng thời gian trưởng từ trưởng thành đến bây giờ Không có rung động trước một anh chàng nào sao dạ có em xem truyền hình á trai đẹp nhiều lắm thì <laughs> cũng có thích thấy ờ, người ta người ta hôn nhau trong phim em có trong người em có khó chịu không <laughs> dạ cũng có cũng có vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không dạ em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần à, hôn một lần nắm tay chứ mối tình nào hết vậy thì giờ có muốn chưa đã <laughs> bây giờ muốn chưa đó dạ, anh hỏi muốn rồi thì em mới ở đây thật sự em cũng bị trường hợp đó là không có sự muốn và em bị đam mê cuốn à tức em lo cái uh, khát vọng cái đam mê, đam mê của dạ, mình nhiều thôi. khi có, em có nhiều cơ hội rồi cuối cùng mấy cô đó cô đi lấy chồng hết rồi <laughs> vẫn chưa thấy nhưng mà mình. có một mối tình nào mà sâu đậm chưa ừ, cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt có nghĩa là cái cô đó đó thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết ừ. mà cái anh bạn trong nhóm á nó cố nó đẹp thế là trong lần đi chơi mình nói ờ à, người ta nói đẹp thì mình cua thử thế là cua thành công thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó mình thấy đẹp chứ không phải cần người đó đẹp thật sự rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ bạn gái bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy thưa anh Quyền Linh là chị cần cao từ 1m65 trở lên có trách nhiệm biết quan tâm đến gia đình cầu tiến và có lập trường ạ dạ anh đủ á Đấy đủ đó Bây giờ đủ có đủ cái nào khó không em Có gì khó nói luôn đi anh biết cách thay đổi mà Nói luôn đi em không thích cái gì người đàn ông dạ, nói luôn Em không thích thì hơi hơi nhiều một chút xíu nha anh không thích uh, hút thuốc Anh từ trước giờ không hút thuốc Hay thử quá lần mà không được <laughs> hay quá à, Cái thứ hai á là em không thích uh, nhậu nhạt nhiều Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu anh thích là người thuộc về đời sống gia đình vậy thì quá tốt rồi anh em không thích người gia trưởng à, gia trưởng với các cháu anh á anh nói một câu phải nghe nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là à, mình biết lắng nghe nhau em cũng đồng ý với anh cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ à. nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em nếu anh đến vợ đâu không nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng nhăng nó riêng à. nhưng mà em ờ, em đam mê công việc quá bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em em đang kêu gọi vốn tại vì em có hai công việc một công việc phụ một công việc chính thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều công việc phụ và công việc chính là gì ạ à? thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá dạ. bên đó thì thu nhập cũng rất là cao rồi xong rồi tự nhiên tết năm ngoái mất hai chục triệu em tức của em nói tại sao mình để mất 20 triệu thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi thế là em đăng ký chạy rap chạy rap đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại Trời ơi chạy rap gì mà hai tháng được 200 triệu hai chục hai chục triệu chị hai chục dạ, hai chục thôi Trời tôi ngồi bên kia tôi nghe chạy rap mà 200 triệu em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái trong năm sau thôi thiên thời địa lợi nhân hòa em có đủ hết rồi lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó à. nhưng mà thực sự ra em không ờ, muốn ở đó khi lập gia đình khi có tài chính tốt em sẽ thuê một căn hộ cao cấp em có một cái tư duy rằng không mua nhà tại vì cái tiền mình đầu tư á nó lợi hơn nhiều là so với mua nhà tại sao mình uổng tiền vào đó mình thuê một căn hộ khoảng 10 15 triệu còn bao nhiêu cho ờ, vốn thì mình mở những cái dạng dạng đầu tư là nhuận cao hơn nhiều đó cũng là một cách suy nghĩ nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có um, cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm nhưng mà dạ. nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh người ta muốn mạo hiểm muốn phát triển thì cũng được dạ. đó tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi dạ. bạn trai bạn muốn uh, mẫu người lý tưởng như thế nào em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái thứ nhất nhìn cái vẻ ngoài á em thấy thương thương vẻ ngoài nó có ba phần là thứ nhất á, là cái khuôn mặt cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi thứ hai là thần thái cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa và thứ ba là tướng số tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng <laughs> thì cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả <laughs> bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á bỏ cái đó bỏ đi <laughs> bỏ. rồi ha để coi cái thần thái sao ô trời thần thái giùm em á à. bây giờ à, em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây dạ em à, em thấy anh á suy nghĩ cũng khá là giống em à, nhưng mà không biết là anh có hơi khó không thực ra anh không phải người khó tính đã nói là người đơn giản có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha bạn gái đi với ai nè dạ em đi với mẹ gì với lại anh họ rồi chào cô dạ chào cô ạ à. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường Dạ Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính thì ờ, không biết là sau này như thế nào thì giờ trước mắt trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu tôi xin hết cảm ơn dạ, cô cảm ơn cô rồi em trai đi với ai dạ em đi với em gái của em rồi chào em em chào anh Quyền Linh em chào chị Cát Tường ạ chào bạn gái như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh bình khó tính á thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của ảnh là ảnh không có che dịch hay che đậy nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không và ảnh anh không nhậu không hút thuốc lá là thật sự một trăm phần trăm cuộc đời của anh bình rất là thú vị bởi vì ảnh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục ảnh ảnh bình là người rất là cầu thị tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm nhưng mà ảnh lắng nghe có thể là lúc ảnh lắng nghe anh bực mình ảnh cãi hoặc là ảnh không có hài lòng nhưng sau đó anh suy nghĩ lại và càng lúc mình càng thấy ảnh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của ảnh chị thì là làm về tài chính kế toán còn anh bình thì có thể coi là một cái dạng start up nó rất là nhiều cái thách thức bản thân mình cũng đã làm mình biết cái công việc tính kế toán nó ổn định và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác cẩn thận tỉ mỉ rất cao và nó cũng hơi tẻ nhạt cái đó là cái điểm khác giữa anh bình với lại chị nhưng mà mình nghĩ á, khi mà hai người đến với nhau cho nhau cơ hội á, thì nó sẽ rất thú vị vì hai bức tranh khác nhau ghép lại cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn dạ em Rồi, cảm, ơn. cảm ơn em cảm ơn em, em. có quá. lịch sư quá giỏi à. <laughs> nếu như có cơ hội thì bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ à, tạo ra nhiều cái màu sắc nhiều cái à, cảm xúc rất là thú vị ha chúc may mắn thật ra ăn thua cũng là vì cảm xúc của mình thôi dạ. dạ để anh giới thiệu về mình qua một món quà anh tặng em một cục đá đây là một hòn đá tự nhiên thôi lùm ngoài sông ngoài suối ngoài biển đầy hết nó đơn giản như anh và nó cứng rắn và nó chắc chắn nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt nó có những đường vân nữa đây nhìn rõ đó là truyền của tự nhiên dạ yeah. truyền của anh là đưa nó một cái nút nhấn nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương em thấy hương này hợp với em không dạ cũng cũng khá là dễ chịu em cảm ơn anh cái này chắc tặng anh với gì dạ, cầm đúng à, rồi. tặng cái này à, em tặng anh cảm ơn em lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện em cảm nhận về thần thái nhiều hơn gương mặt á nó tươi nó thể hiện một cái sự à, thoải mái của cuộc sống nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu ra những người mắt nhỏ đó là một điểm yếu em anh cũng mắt nhỏ em mắt nhỏ có thể là bị cận đó anh dạ, à. dạ em thấy ờ, anh cũng có một số điểm tương đồng với em anh có một cái uh, quan điểm về gia đình thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển em nghĩ vậy không ừ, cũng mâu thuẫn thể. để phát triển đừng dạ. có sợ mâu thuẫn cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói cuộc sống mình sẽ thay đổi thay đổi dần mà mình phát triển và thứ hai đó hành động phải hơn tâm một chút xíu ví dụ anh thương ba anh lắm ba anh ở bên đức dạ. anh tiễn ba anh ra phi trường anh đưa ba anh ra tận xe taxi không đi chung khi đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm nhưng hành động hơn tâm là gì nếu anh chịu khó anh đứng lại anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt đó là hơn tâm sau này nó sẽ hơn nữa anh lên taxi đi với ba ra phi trường hơn nữa anh dám vô phi trường còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết bây giờ chị nghĩ nè trò chuyện này trò chuyện hoài cũng hết nữa Đúng rồi. thay đổi không khí em hát tặng anh ấy một bài hát đi rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không oh. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. <laughs> Quá hay. Mình muốn về anh đánh đàn cho em hát. Anh à, Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á thì à, nó chưa được đạt nhưng mà để con người phân tích công việc làm ăn á thì anh bình hơi bị giỏi hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của bình rất là ok ha làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt nhưng về tình yêu thì hãy để em lo anh nghĩ là như vậy bấm vì trái tim của mình chuẩn bị hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian không ai bấm cả em xin lỗi tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm <laughs> còn à, em trai thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á đó cũng là cái duyên thưa quý vị có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh sẽ bấm nút cho em chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha dạ em cảm ơn chị à. mời bạn nam Mời đi bạn Mời bạn nữ Giới thiệu về mình đi Chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường Chào bạn bên kia cùng quý khán giả à, Em xin giới thiệu à, tên họ đầy đủ à, là Nguyễn Trọng Nhân Đến từ vùng đất Nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em à, Một ngày đẹp trời Bồi hồi nhận ra là mình bị ế Cho nên đăng ký Bạn muốn hẹn hò à, cậy nhờ ông mai bà mối trợ giúp à, nếu thoát được ế cảm ơn dạng lần em xin hết ạ hy vọng ngày hôm nay chuyến xe tây ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về dạ <laughs> mời em gái giới thiệu về mình dạ em chào chị tường chào anh quyền linh và chào quý vị khán giả em tên là diễm my em 24 tuổi quê ở cà mau hiện tại em làm ở sài gòn à em làm công việc gì dạ em làm công nhân bây giờ ở quận mấy Dạ quận Bình Tân Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn Em học y sĩ với dược sĩ ạ à. Học y sĩ, dược sĩ sao giờ đi làm ờ, công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm ạ à. à. Em học dược trung hay là dạ dược dạ, chung mà vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc mình mình mình vô làm cho người ta sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân tại em cũng có học y á nên em cũng có kinh nghiệm mình y rồi nên giờ kiếm tiền thôi trời ơi tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn học ra có bằng cấp đàng hoàng và đi làm công nhân đi kiếm tiền cái đã rất hay em cũng ờ, học y nhưng mà em học bên xét nghiệm à, em à. đang công tác tại uh, một ờ, phòng xét nghiệm của bệnh viện quyện à xét nghiệm tức là, là vô lấy máu trước rồi xét xét đó hả dạ, dạ đúng rồi <laughs> à người lấy máu của người khác nhiều nhất đây <laughs> vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc sau này cũng hỗ trợ được nhau ha ưu điểm khuyết điểm của em là gì à, dạ ưu điểm của em cởi mở hòa đồng mỗi cái thì em cũng biết uh, chút chút nấu ăn rồi còn uh, khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại uh, bề à, ngoài của tánh em tình thôi đúng không là dạ, sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá oh. <laughs> dạ tính tình hơi già là chỗ đó ha <laughs> dạ không vậy cho nó yên bình em ơi giờ dạ. anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi ưu điểm cái khuyết điểm của mình ưu điểm của em là chắc uh, hơi vui tính nếu mà gặp người lạ thì ít nói nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm dạ không sao đâu em cũng khùng lắm ạ <laughs> tình trường em sao trải qua mấy mối tình rồi tình trường của em uh, như tờ giấy trắng ạ à. Chưa không có, có một mối tình nào luôn à, dạ có cảm giác yêu thương gì chưa dạ có ờ, thì cũng có quen nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì ờ, đã không tiếp tục quen bao lâu quen khoảng bao lâu à, thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à có thích con trai không dạ không à <laughs> chắc chắn là thích con gái đúng không dạ thích con gái mới đăng ký chị tình trường của em gái sao dạ em có ba mối tình à mối tình sâu đậm nhất là dài nhất sau này là bao lâu ba năm mà lý do sao ba năm mà chia tay em em công tác cũng xa rồi lăng nhăng lăng nhăng phát hiện được rồi ơi bao lâu rồi chắc hai tháng cái gì mới chia tay có hai tháng à hả rồi, rồi bây giờ quên bạn trai chưa tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia em cũng biết lâu rồi cũng tha thứ rồi cứ vậy hoài chứng nào tật nấy phải không dạ chào em gái xinh đẹp dạ chào anh ạ mới có hai tháng thôi có còn giữ kỷ niệm gì không dạ không xóa sạch nhưng nhưng nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi ba năm mà. cái gì làm sao bị rối vậy <laughs> dạ tại lúc đó là em chưa có quen á nên em đi học cần thơ á à lúc đăng ký bạn muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó dạ chưa quen rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu à dạ rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn trời đất ơi coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó là hơn là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay hai tháng là lên luôn anh tưởng đúng không? đâu nói chương trình báo em bỏ ông kêu <laughs> em muốn tìm một chàng trai như thế nào dạ người chuẩn chạc à, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ mà nhây đúng lúc nữa à, không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi em cao mét sáu hai à, bạn nó phải cao mét bảy hoặc bảy lăm ừ. đừng có đô quá vừa được rồi dạ, không có đô, đô lắm à. trồng <coughs> hoa nuôi cá thôi không đô lắm được rồi bà chàng trai bên đây dễ thương lắm đường tình trong trắng em sợ mấy người trong trắng vậy cái gì <laughs> sao em sợ dạ tại vì người ta trong trắng quá người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn dạ dạ bạn nữ bên kia cần biết gì uh, em biết em cần biết gì em cần, cần biết cần gì, biết gì ạ giống như là hẹn hò người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó à, à. dạ. em biết hẹn hò không dạ, hẹn hò em biết chủ động được chủ động được còn dạ. gì nữa nhìn với em thích bạn trai ngực bự gì <laughs> ngực bự là ưỡn ngực ưỡn ngực cái bự dạ ưỡn lên hả ưỡn có bự không cỡ anh linh được không cỡ anh được không không cần không cần đẹp mà miếng ngực bự đúng không dạ dạ chi vậy em tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta ngực ngực bự chi vậy em dạ tại em thích gì đó thích dạ bụng đừng phệ quá không bụng thon lắm dạ dạ bụng cũng cỡ anh được không hấp hấp cũng vô được ạ vô được đúng không dạ nhưng mà có kinh nghiệm này nè dạ biết hung chưa dạ hung má được rồi hung má rồi, rồi dạ, vậy là dạ. chưa có kinh nghiệm rồi dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ <laughs> được không cái đó được không này chắc vậy đào tạo lại quá à đào tạo lại được <laughs> rồi anh đăng ký đi học luôn <laughs> ok đào tạo lại là được Trời ơi đất ơi bữa nay đàn trai lép dế rồi nha để tôi qua tôi coi nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được thì có 2 năm hai năm hai năm nữa mới đủ <laughs> thu tiền để mở tiệm thuốc à, giờ rồi. ta dạ. có tiền ta cho cho mở tiệm đầu tư mở tiệm mà chịu không chị thì em rút ngắn lại tí ạ à. <laughs> à. bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được tầm một năm rồi à, mình à, có à, cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm à, bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp dạ, luôn cái đó thì à, được à, à, nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà một mẫu người bạn gái như thế nào 10 năm trước thì mỗi người bạn gái em có 10 chỉ tiêu mỗi một năm nó mất điền chỉ tiêu giờ hình như là cũng còn có một hai chỉ tiêu rồi không cần đẹp dễ thương là được rồi rồi ngoan hiền với lại biết lễ phép là được rồi có đủ luôn cái điều gì em không thích ở người bạn gái hay cằn nhằn với lại tính ghen không có chăm chút cho việc nhà mà nó nghe nè sao để móng tay chị dài dữ vậy em dạ <laughs> ờ, có có nhiều những cái, cái, cái công tác trong công việc cần ạ à Ừ, Cũ làm nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ cái đồ Ủa, ờ, làm dạ. xét nghiệm mà lẻm móng tay nhiều là dơ lắm đó chị ờ đúng rồi đó dạ vô đó là đeo bao tay mà đâu có bao tay lủng bao tay dạ, sao dạ bao tay của em đúng sai của em không bao giờ lủng, bao tay thì chỉ có bao tay mổ nó mới dày thôi anh còn bao tay thường nó đâu có dày đúng chưa chung ngành tao biết bao tay nào cũng đeo được hết tại vì sai lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ à. em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi trai mà để móng tay là hay vậy nè đứng lên thì kiểm tra dạ. coi được chị con ngực bự dạ. không dạ rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không dạ tự tin được tự thì tin. bạn nó bên kia bạn có kêu là có đào tạo. huấn luyện đào tạo đó vậy em cũng đăng ký đi học rồi à, được rồi dạ à, đi thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi em đi với mẹ chị gái với em trai à à dạ chào à, cô cắt tường chào chú hoàng lên dạ, lên <laughs> chào à, quý khán giả tôi mẹ diễm my à, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được à, bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui cô cà mau mới lên luôn á hả dạ ở ở dưới ờ, ờ, làm gì nghề gì cô à, tôi mua bán gà vịt chú cô ờ, nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không dạ rồi chiều cô về đúng không dạ chiều cô vẫn để tương lai về được không <laughs> cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao à, để coi nó để nó nhận xét rồi từ từ mới mình mới biết được chứ cô, bây có giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô dạ yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi <laughs> chưa chưa chưa biết được chú nói vài câu với uh, gọi là má vợ tương lai có thể đó <laughs> em à, dạ thì uh, uh nhìn con, cô ờ, kìa nhìn cô nói đi dạ ờ, con không có ờ, hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có à cô chào chú dạ rồi bên đây nhà trai mình có ai nè em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ <laughs> xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ dạ. chào quý vị khán chào giả cô. trường quay nhân thì ở nhà rất là hiền và dạ, biết quan tâm tới uh, mọi người cái phần ờ, mà tới giờ này mà cháu chưa có uh, bạn gái á là cũng là do lo đi học quá học xong rồi ra trường kiếm việc làm việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là um, riêng tư yeah. Dạ. thì nãy giờ cô thấy cháu cũng uh, ngoan cũng hiền nói chuyện cũng vui vẻ dáng dấp đó thì cũng uh, xinh nếu mà về được à, làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là ừ, khó khăn đâu tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à ba mẹ và nhân cũng đi làm hết chỉ còn em là đi học thôi dạ cảm ơn cô em cảm ơn cô hôm nay à, đàn trai có một vài câu nói đàn gái chút xíu đi có hai bà xui nè tây ninh với cà mau gặp nhau tiến lại gần nó vài câu với nhau đi biết đâu sau này mình thông gia nhau sao đúng không dạ tiến tới năm trước cô nó... chị chị nhận ờ, nhận xét về thế nào hiện trai em ạ à? tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng uh, nói chuyện dễ thương kiêm tốn lịch sự à. thì nhà mình á, thì ở cà mau nhưng mà quê ngoại của nhân á là chính thức là cũng ở miền tây long an nếu như mà mình uh, có duyên á về làm xuôi với nhau đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà ờ, về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không không chị duyên nợ của nó tới đâu thì thì tôi cũng chấp nhận thôi <laughs> biết đâu đúng không đó trời, ơi, cũng... dễ thương quá à dễ thương quá biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau và ngày hôm nay cũng là một cơ, cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau ở rất xa nhau đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha chúc mừng điều đó rồi và bây, giờ... và bây giờ thì chúng ta à. sẽ à, kéo à, rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện anh có món quà gửi tặng em ha dạ <laughs> cảm ơn anh ạ à, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm gì vậy em hay chạy xe đi hóng gió mà bạn em chở mà tại em không có xe <laughs> anh cũng thích đi hóng gió này có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được rồi em có nhận xét gì à, về anh không hơi hiền tính tình chắc cũng kỹ nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi phải kỹ thôi anh thấy em thế nào em à, hồi hộp em rất là xinh anh thấy là thấy thích <laughs> nhân nhân em thấy ngực anh thế nào <laughs> à, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không Dạ chắc uh, cũng hơi hơi Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự <laughs> Ngưỡng ưỡng ngực ra nhá trời ơi Dạ anh cái này có thể cắt được không? À được cái Đúng này rồi. thì mình uh, cái này thì bỏ được bình thường hai năm nữa thì uh, có sao quá không anh tính một Tại năm giờ thôi. em đang kiếm vốn á kiếm kiếm vốn là đó em kiếm một mình còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không giờ dạ, kiếm chồng mà kiếm vốn dạ cả hai giờ nếu như mà bạn bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không có thì chắc sớm hơn một chút vốn vốn mở tiền số tay khoảng nhiêu dạ em chưa biết nữa Ủa trời ơi thì sao em tính chưa? là hai năm em đi làm hai năm là em dạ em nghĩ hai năm rồi sẽ đủ vốn tiền số tay thêm khoảng nhiêu em trai dạ tùy ờ, tùy theo quy mô thôi anh à. tùy theo quy mô mình ờ, bán ở ờ, tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi ừ, thì nhưng, nhưng khoảng nhiêu nói chung là khoảng tầm trăm triệu đổ lợi Trời dừa ơi <laughs> không, không tới đâu anh thấy không tới em nghĩ là hơn á anh ờ anh thấy không tới đâu nếu mà kẹt quá uh... Ờ, sách bịch ra ngồi bán cũng được à, ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây thì anh cũng ờ, hay hay chạy ra thì thấy cũng không không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu anh cho mình gói đầu được mà ừ. bán thuốc tây mình gói đầu được Ôi, vậy mà. đơn giản rồi dạ. sao <laughs> thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi còn thuốc thì mình gói đầu được em định về quê bán đúng không dạ tại em cũng không thích sống ở thành phố dạ vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh <laughs> hai người gặp nhau được đấy nhưng mà về tây ninh hay là về cà mau dạ em có làm dâu được không nói dạ được á nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi thì ờ, được thì tốt nhất là vậy thôi dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp tại em cũng biết lo lắng cho nhà nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn năm hai năm nữa nè bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng à, hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ hàng tuần thì uh, nếu mà không trực thì uh, một tuần lễ em có thể xuống uh, sài gòn được dạ thì hẹn hò cũng dễ không không không đến nỗi khó đâu ạ dạ anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó em làm ca đúng không làm theo ca dạ em làm ca 12 tiếng dạ cực ạ à, làm cực lắm ạ à. dạ lúc trẻ thì gán hả anh biết nhậu mà giao tiếp thì chắc là được anh uh, rượu thì anh không không uống được nhiều em thích người uống nhiều trời đất ơi cái này tập cũng được luôn nữa có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó thì là... Dạ. đúng rồi anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp dạ, lại vậy anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà à. trời ơi thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt đã là thôi giao thôi tiếp thôi không ẩu nha đối tượng uống chừng ba thùng làm chết không có giao tiếp Rồi đâu bạn gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết ạ à. dạ đúng rồi Em uống được mấy lít? Em uống được chứ ngàn ml quá cũng cũng được vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì ờ, chắc em cứu anh được á Anh có hút thuốc không ạ? à, không đừng có nói em thích người hút thuốc nha <laughs> dạ không mà tại vì em bị dị ứng thuốc à ừ, nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó dạ nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn không có tiếp xúc được rồi thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi bây giờ bạn trai mình nói một gì đó tỏ tình hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này dạ vậy thì em ờ, cũng ờ, xin ờ, hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ à. nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin làm như cái nghề của nó nó cũng giận như bài hát á đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em dạ đúng rồi bây giờ để tay vào đây để tay vào đây hai, hai bà, bà thông gia là rồi đó gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi cũng rất là yêu thương nhau hung nhau rồi giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian ủa em có bấm mà à rồi nắm tay nhau thật chặt nắm tay nhau thật lâu dạ dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô <laughs> dạ thôi ơi nhẹ nhàng lắm bạn trai cũng cô gái đưa cái má nhẹ qua trời ơi nhẹ nhàng thế lắm dễ thương gì đâu rất là hạnh phúc ha